Hello mọi người Còn Minh Thi gì nữa sẽ bắt đầu video sau nào một cái nịt cộng một cái nịt bằng bao nhiêu cái nịt bởi vì nếu có cái nịt thứ hai đâu mà cộng đáp án là một cái cái liệt tủ lắm rồi đó một cộng hai cái cái gì vậy đi đường của siêu phụ dạy á đây các bạn chỉ các bạn tới nha các bạn đi tới đây sau quay lại cái mèo hả, thì các bạn sẽ thấy kết quả nha đây các bạn nhìn đây thấy không nào nó vô tường thấy không rất là hữu ích các bạn hãy làm theo mình nha bây giờ mà lại đụng ổng là ổng bắt cái bụp luôn lát nhớ chị mọi người cái mẹo kia luôn nha à. mẹo mà bất level bất level sao ta thôi mình sẽ đợi next cho mọi người ai cái này rồi á hả vừa đi ra ngoài tí qua chưa một lần duy nhất là được ok hai cái game mà chạm cái nút đó chết chùm đấy ơi <laughs> sorry lỡ lỡ lỡ lỡ không cố ý không không cố ý lỡ chuyện ơi chạm hay sao vậy tôi còn chưa đi nữa đừng thầy ơi hoài nhưng mà tôi vừa lùi lại Ê. cay rồi nha cho anh hoài Ủa, ông bi chuyện gì ông bi chuyện gì á <laughs> tôi vãi thì quá là vui Chơi cung phối đừng đùa với anh qua tiếp đi ấy không có cho nữa nha giờ đi tôi thả, đi tôi thà Kìa cái thằng hơi chôn cả hai đứa luôn À thế à tưởng trơn được anh Xin đi tôi tha cho phải được đấy Cho ra với coi đừng Ok ờ, Thằng đó nó trả thù kìa nó chết chừng luôn Thằng đó nó trôn mình thằng kia nó cho tôi cũng chết luôn nè Ê, đừng có cho nữa coi cái thằng ấy á Ê. cày thằng màu đen đó tôm nó vải ra này sệt rất thương kệ cái này lên bình thường cho mọi người đừng cho nó lên ok lên lên lên thì nó giết tao mày lên, lên, non lên, lên, phải lên, giết thằng đó thêm lên, vài lần nữa tôi mới hạ dạ lên lên lên lên rồi đi tiếp nè chỗ này qua bình thường các bạn chào Ý lại đây xem tôi chôn thằng đó nè Vui lắm Quay lại đó reset server Ờ reset uh, ờ, cái level Tôi không sao đâu Không quay lại được Nó thêm 5 lần nữa xong tôi đi <laughs> ấy nó chị thề luôn kìa <laughs> chửi không à. nha bạn tôi. <laughs> nó đi thôi tôi đi bị thiểu năng chi thiểu năng thiểu năng em bảo gặp thánh chôn làm gì rồi quá lẹ nè bạn đã xưa rồi tới rồi oh shit. ok rồi này đi lâu quá game mắc cười quá lát còn tay lát nào lát còn cái ván chôn nào nữa không chôn nó vài cái nữa cho khỏe dạ chơi rồi đi nè ok chỗ này rất là khó nhưng đi đây đi cái này nè, đấy đi nhanh lên đi nhanh lên đi nhanh lên Oxy Đi lên hụt. đó, ok qua được rồi Nhảy hụt, chờ tôi Tôi đi nhanh lắm Ok Ông tôi nhảy hụt cơ Mình sẽ để nó xử nha mọi người Ôi nhảy hụt hoài ta Chạy nhanh lên, nhảy liên tục Giống tôi á, mới tôi nhảy tới liên tục Mới tới xong nhảy liên tục nhảy hụt Chưa gặp ổng sao mà nhảy luôn luôn đừng có nhìn sau lưng đừng có nhìn sau lưng ôi cứ nhảy hụt hoài gì đó nóng tới mà là nóng nhảy hụt ok trở qua cho mọi người <gasps> cây thi nhờ nhảy hụt hoài à sẽ đợi nó sẽ xuống rồi nhảy được rồi không hụt đi ủa tới stack 13 rồi hả đợi nè qua à cái stack gà dạ. nhất là nhảy mấy này nè nó dễ nhảy hụt đó cái này thì các bạn sẽ tới cái này nha cái cây này nè đấy các bạn nhấp vào tới đây sẽ mở thôi Nhìn ông đứng ở trên ông mở mắt cười quá à. đi lên trước anh. quay chút nha bạn chỉ đấy lâu lắm ok 3 2 1 ok mình đã quay lại các bạn cái thằng hồi nãy bị tôi chôn á bây giờ nó vẫn ở tám tám rồi rồi tới đây non. sẽ cho cái mèo rồi. tới đây sẽ cho các bạn cái mèo nha đủ qua nó xưa quá chưa nè tôi ở đây nè xuống dưới đây với tôi nè đâu vui lắm dưới đây này nè bên dưới nồi tám giờ là người, ồn bây giờ mít ồn quá mít ồn quá ừ. tắt quạt gây chỗ này qua cái mèo cho mọi người để nhảy qua luôn ok ở đây các bạn sẽ thấy cái này nha thấy cái này là cái máy bắn ra các bạn nhảy lên nhảy lên qua luôn em tôi đi đường ấy không đi anh gian mèo này dễ quá nhưng mà, nhưng mà rất là nó bắn nó khó chịu ai tôi đi okay, lên đó nha mọi người mở lên thôi bắt đầu từ đây các bạn sẽ tới lên stack 19 ok điều sinh đó và theo stack 19 á giờ tôi không kêu anh giam nè tới chưa stack 19 rồi mới 17 à không phải người đơn giản cái mẹo thôi rồi tới 18 rồi sẽ đợi nó ờ. siêu nha sắp tới rồi mất ồn quá tới nè gần tới nơi rồi một chút nữa là tới đợi chút nè còn mấy cái bậc nữa Ui, nhảy hộp lại từ đầu ấy nhưng cứ tới khúc đó cũng nhảy được hát <laughs> bất tử với cái ấy rồi cái dòng lại vàng đỡ nó cái đó bị lỗi nó không lấy máu thôi luôn à. chỉ lấy máu lúc đầu thôi à. xuống đây xuống đây xem tôi nè cũng là va mà không bánh máu luôn hết rồi à, không bánh máu không chết luôn đi trên không lỗi á tự nhiên hôm nay nhảy không được ta nữa cứ tới khúc kia là nhảy không được à ờ được rồi thức kinh không hắc bất tử đây bất tử với lava ở game hát cái gì đâu ờ đó chị siêu phụ giúp cho nhiều cây vậy thôi chứ lúc bắt đầu đi nó giảm một nửa luôn đây ở đây đúng rồi và bắt à, ra ông bắt luôn ông bắt luôn ờ ở bên đây nè phải tôi bị lạc đường rồi không biết hả tôi bị lạc đường tôi phải bị lạc đường rồi đi công ba ba pizza của tôi cũng bị kẹt nè không đang được đi hơn quá Ông ba ba Pizza của tôi cũng bị kẹt À được rồi Dạ qua được rồi Ok Ừ không phải cứu ông nữa nếu ông Papa Pizza của tôi không bị kẹt à cười Mình sẽ quay lại xem nha mọi người Quay lại xem Quay lại xem Ông không lấy chầm bát với speed bát hả? Thôi thôi Thì cái server lần trước tụi mình chơi đâu có nhiều cái này tới vậy Đâu có nhiều cây tới mức này đâu hả? Ừ. là tùy từng server ta nhưng mà cái server này á, thì ổng sẽ dễ bị kẹt hơn coi nè Hả? coi nè văng đi ra ngoài luôn đâu này xem xét đâu á xét đâu á ờ. và khắp mọi nơi ôi trời ơi kìa rồi ai cho con vịt kìa ai cho con vịt kìa ghê quá rồi thoát đẹp hết đẹp đi coi nè coi nè tôi nhảy cao chưa ông nhảy được như tôi coi không nè. bay ghé bay trời ơi trời trời trời trời bay bay bay ơi ơi vãi sư từ đây yeah. Dạ. chào mọi người nè tạm biệt mọi người hả ờ. cái gì tạm biệt rồi ok chán dạ. mình kết thúc mình clip tại đây thôi nếu như các bạn muốn mình làm video bi khác thì comment cho mình biết nha để mình làm cho các bạn xem cũng như cũ mình sẽ đăng video copy vào thứ hai và thứ năm hàng tuần các bạn nhớ đăng xem nha nó sư dạy các bạn đây nè tạm biệt mọi người ok bye bye các bạn